Để căn hộ luôn Ơ, một cái nữa Chẹp vào, chẹp vào Chẹp vào Chẹp Em, em khen là ngon Facebook Ủa, phẩm lao kìa Phẩm lao, tiếng lao. à, Tiếng này là à, tiếng uh, Tula Phone Tula, đúng rồi Tula Say à, Phao Đung u มันได้สายแก้วอุดมอืมสายแก้วอุดมอืมแล้วอิงลิงลิงอิงลิงโอเคว้าวว้าวgái ừ, ừ, ừ, Ok, cái, những cái bạn Ok Ok Các bạn thân mến, hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại uh, huyện uh, Tha Thum thuộc uh, tỉnh uh, Say Sambun Hôm nay thì uh, Giang muốn uh, thực tế uh, đi uh, ghi hình cho mọi người xem cái cuộc sống hàng ngày của bà con Lào như thế nào ở trước khi ờ, đi thì ờ, Giang cũng ờ, rất là vui khi mà sang bên Lào được gặp rất là nhiều người Việt ở bên này làm ăn sinh sống và hôm nay thì Giang có mặt ở đây thì số quán của người Việt Nam là đang sửa xe máy mọi người nhé ở ngay huyện Tha Thôm luôn em tên là Đường sáng nay thì Giang có trò chuyện với em Đường rồi thì ờ, cũng rất là vui khi mà được ờ, em Đường cũng như là vợ con ờ, em Đường là mời Giang bữa cơm ở bên Lào thưởng thức đã cho Giang một sự trải nghiệm rất là nhiều bây giờ thì mình muốn rủ em Đường sang bên kia để mời em ấy cốc nước để nói chuyện với một chút với đồng bào Lào cuộc sống như thế nào đây là em Đường nha mọi người nhé dạ. Đường có thể chào mọi người được À, xin chào mọi người nhá Em có thể giới thiệu uh, bản thân mình được không ạ? À, em tên là Đường Người hiện tại thì trong làm việc bên Lào á à. Còn xe, xe, xe nhồi thôi đó là công việc hàng ngày mình đúng không? Dạ, công việc hàng ngày. Em ở bên này được bao nhiêu năm rồi? Em hôm nay tầm được chục năm nay rồi. Đấy, chục năm phải nói là một kỳ cựu nữa. <laughs> kỳ cựu. Tiếng Lào phải nói là bắn như gió rồi. Bắn như gió đấy. À. Tiếc là là có vợ người Việt rồi lại. À. Không có vợ người Việt thì lấy vợ làm anh nhờ. À, đúng rồi. Đấy. Hôm nay có sang ừ. sang đây có ờ, em bên kia rồi sang ờ, ta giao lưu thì có cuộc sống à, hỏi thăm, hỏi thăm học tiếng Lào luôn học tiếng Lào luôn à. giao lưu à, có cuộc sống ở bên là thế nào rồi à. em uh, ờ, đường phiên dịch mà vì giang sang lào đôi khi là nó cũng giống tiếng thái bên mình nhưng mà không phải giống hẳn tầm bảy mươi tám mươi phần trăm thôi à đấy à dạ. tầm bay đi tầm bay đi tầm bay đi dạ. tầm bay đi ở đây thì em có hỏi là là, là chị em bán cái gì đấy à, làm sao khai em đấy nè ừ. khai em trong sự khăn bỏ khai em lươn nè khai năm pan năm pan mà ừ. pan cầm bằng máy à vào này cầm bằng xí tố à Bán xí tố hoa quả là bán xí tố à, Bán này. xí hoa quả cà phê ừ, cà phê à, cà phê đá à, cà phê đá bây là xí tố thì bao tiền một cốc ở đấy cầm ở đấy nó cũng quá rẻ à, đây đấy tính là 15 nghìn thôi em là, ờ, đấy là xinh gái nhỉ con sắc hay than lòng xinh lắm tu la hả tu la à? tôi siêu tu la mà đến tu la đây bao nhiêu tuổi rồi anh nhiều thật đấy sao sòng tí sao sòng tí 22 tuổi hai tuổi hai tuổi là em còn trẻ mà trẻ rồi hai tuổi là hai trăm một, hỏi là có chồng chưa à, mỹ phô là bọn nhang chưa chưa chồng à oh. Với các bạn nào mà ấy nha, sang à, bên Lào là phải tìm ngay cô của Lào rất là duyên Bộ cái búi tóc rất là xinh gái Xinh gái đấy bạn, xinh gái đấy Beautiful Ngắm lại Ngắm lại sụt rót Khắp chay Cảm, cảm ơn ừ. à, Người ta khen hỏi họ còn có lời cảm ơn lại Những ừ. con em ấy à. nhỉ em à kinh Chung <laughs> <laughs> sao anh anh đi cái bên sau không bên sau ấy sao là có mi phủ liệu bọn bọn bọn à bố mi ờ, nó có bố mi à bố mi thật không thật thật năm là treo mình à treo đâu nhỉ ừ. thế thì à, vào đây thì à, cũng à, ủng hộ em gái lào xinh xinh gái này nhỉ em tên gì nhỉ không sư nhăng lưng tu ờ. la tu la tu la umbala umbala tu la một tên rất là đẹp ừ. một loài hoa nó tự tưởng như kiểu hoa sầm nưa gọi là ờ, gì nhỉ cồn la ừ, mình không biết là có cái sầm nưa bài hát đây là cái hóa đại ấy ừ. ừ. thế là mình ờ, không không không rõ lắm bởi vì ờ, lâu lắm rồi thế là làm cho ấy nhở bảo em làm cho ba cốc à, cho bên à, em đường một cốc này cho vợ đường một cốc anh một cốc cho cho ba sàn sàn sinh tố à, sàn cho Pan à? Pan tụi nó là Nó, nói là anh muốn uống ờ, hoa quả loại gì hay là ờ, chỉ có ừ, sinh tố hoa quả thôi có sinh tố hoa quả đây à, đấy ờ. thì có các loại quả đấy ừ, Anh thì... chọn loại nào? Loại nào, loại nào cũng được, đây cũng được Ờ, à, thì đó, thì anh ừ. thích Anh chọn loại nào cũng được Vậy em chọn loại nào đi Lấy sang bên uh, cho uh, vợ một cốc tí nữa mời cô bạn nào ngồi kế bên kia là một công nữa <laughs> thành bốn công ok ไอ้ว่าจากเลี้ยงผู้ชามนี้จอกนึงเออเนื้อเลี้ยงสาวเลี้ยงนึงเขาจะเลี้ยงน้ำปั้นได้แล้วไหม nếu mà chưa chồng nha mời nha nếu mà có chồng thì thôi là lào và ăn mi cuồn đấy mi cuồn đấy một liếc đấy nhâm có mi cuồn mi cuồn cái này này mi cuồn ừ mi tại cái đeo hay là mi cuồn nếu mà có chồng thì chồng sẽ ghen đấy à, rất là khó xử mẹ mẹ khá là mi phù lắm nè ờ. em này cũng xinh gái này ờ, em này cũng chồng ừ, xinh gái chắc là có chồng mi phù leo ừ, ừ. làm nó cốc tí này vào đây ngồi à, giao lưu nói chuyện ao đường xong chọc bơ ờ. chọc bơ áo xong chọc à áo dạ. xong chọc pan bằng máy đi ừ. mặc bơ mặc bơ mặc bơ mặc bơ mặc bơ như như em kia là chắc là lớn tuổi rồi nhỉ không em nơi không lớn tuổi đâu mình làm người ta kêu là phải diện mình như em này là sinh gái này vâng. rất là duyên yeah. Dạ. À, giống cái à, bộ phim mà na cha ngày xưa xem tôi cũng không ấy bộ mũ tóc trắng dạ, người trắng người ừ. hai hai tuổi lại chưa có người yêu chứ ừ, chưa chồng nhiều nhưng mà chồng có người yêu cho nhỉ em nhỉ em hỏi mình mình biết khen là bó biết khen là bó đây là chưa có luôn đấy wow Thế có muốn yêu anh người Việt Nam không? Đấy aiบอกอาจจะทำมันมักบอเบียดบอตู้ลำไยหมดในตู้ไม่ได้เป็นคนละมักหมดเลย แม่นเป็นคนละมักเมยโอ้ยจบ เป็นโคเป็นคนมาคนคนผู้บ่าวบ่เออบ่แม่นผู้ชาวละมักเด้ผู้บ่าวมีผัวแล้วบ่ผู้บ่าวมีเมียแล้วบ่มักเด้ตอนนี้ทางตึงที่ท่านบ่าวnày chỉ cần đặt ống là được thôi ờ chưa vợ là được ôi chưa vợ chưa vợ chưa chưa người yêu chưa có người yêu chưa có người yêu Ok Tí nữa xin số điện thoại nhỉ Telephone Năm bộ Hòn Hòn nè Hòn nè Hòn nè Hòn nè Telephone Ok Tí nữa tí nữa nhỉ dạ. Hôm nay nóng nhỉ Hòn hòn Về dạ. đi họp Đây bớt thố Đào cho mua ừ. em du Việt Nam đấy giặt bay cái này chắc nói bay nằm sân lá lóc bơ nó đại mà nó có đại bơ rồi nó màu cái đấy không nhìn ờ, em mới xinh gái lần mà em cũng ờ, nói thẳng là như đường uh, dịch lại là em cũng thích miễn là người việt là chưa có vợ thì nó mới lấy yêu chứ còn có vợ rồi thì uh, sợ ghen đây cũng bán nhiều sinh tố phết nhỉ đây có rất này ở đây có cái kiểu uh, là bánh uh, săn săn săn mình làm từ xoăn săn ừ, họ can lên này á lên mà lại pin mai dùng lâu đi bạn đây là men lào không lào má là đây có chữ lào mọi người nhé không phải là giang ờ, nói dối mọi người bảo là trong quá trình ờ, giang đi ờ, trải nghiệm cuộc sống đồng bào lào ấy thì chưa có thời gian để vào ghi hình những cái cuộc sống hàng ngày của bà con ở trong bản như thế nào để có thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là dành thời gian vào bản và chia sẻ những hoàn cảnh cũng như là cuộc sống bà con bên Lào văn hóa phong tập quán ở bên Lào cho người cùng xem. Thank you, thank you very much đấy bây giờ hiện tại là mình đang ngồi đây rồi ờ ờ ai gặp mi lìn nằm điêu giặc vu mình gặp lào mình biết đâu đấy lào nó chín anh ni dạ. ờ chín anh chum chín chum chín ờ chum ờ, chín ươn mà la à, ờ kim chin là là là nghĩa là gì còn ăn là kim chung chin còn ăn ăn ăn lẩu theo kiểu là à, ăn lẩu theo Trung Quốc à, wow. Dạ. ừ, Chinese Chinese dạ, wow Trung Quốc Trung Quốc uhm. như em mới giới thiệu thì bảo là ăn lẩu theo của người Trung Quốc mọi người ạ ừ. Đấy. Ờ, cũng như là người Lào cũng thích ờ, văn hóa của người Trung Quốc anh nhỉ có yêu Việt Nam không? Ờ, Việt Nam không? Việt Nam mặc không? Dạ thức không ăn. Bộ bên đặt cầm lần là ai mặc khốn Việt nó mình ngồi luôn. Khốn Việt Biểu. Việt mà khốn Việt biết đấy đi bố. <laughs> Không mà giờ. Tôi đã. Còn Lào nữa là. Ừ. Ồ. Mình còn đi. Ờ mì cần gì mà mì cần mì gì đúng đúng. Nước nào không thế thôi, Trung Quốc không thế thôi. Ừ. Nước nào cũng có người tốt, người xấu. anh bảo đây em phiên dịch cho nên anh điều mình nói là chuyện việc thì phiên dịch cho à. anh ừ. ờ. bảo nào ừ, chả biết em nói gì cơ em bảo là thế cô bé nói bảo như là có ở nước nào cũng có người tốt người à, xấu đúng không? cũng có người xấu đúng không? người Việt Nam đi Bé má là không Lào cả mi không đi không được. Ừ. Thân lao cả ăn được à? À, con Việt gặp con Lào ăn cái điêu nè. À. Ừ. không lao ờ, ờ, thằng cái này không lao không thằng năm pan năm pan năm pan năm <laughs> ừ. pan gì à treo treo chi rồi treo ớt tướng ớt ồ đây có ăn đang ăn lẩu theo kiểu Trung Quốc đấy em ờ, đường em dịch Giang thì không không thể biết hết được ừ, tiếng Lào đâu ăn lẩu theo uh, ừ. gọi là cái cái cái nước nước lẩu á tôi ừ. cũng ừ. ừ. ừ. nước lèo ấy lèo, lèo. Ừ, đúng rồi luôn mình gọi là lèo lẩu người ta vì người ta ăn được cái ừ, công nhân tốt thật Đó là cái bụng bụng người ta tốt Gì? mình mà ăn à, nóng nhiều là chết bạc đau bụng đấy ừ. không tốt đấy là gọi người ta gọi là chịu khó wow. Ừ, người Lào là có biết tiếng Anh nhiều không nhỉ? Chắc không không biết nhiều đâu nhỉ? Ừ, biết ít biết học. Ừ. Cái mi phúa hay? Mì leo. Mì leo. Mì lục nữa. Ừ. À, Ui, mì lục nữa. Sóng. Sóng. Ừ. Wow. Hai con trai. Ui, sóng lục trai. Ừ. Wow, quá tuyệt vời anh ơi con Hả? trai mới có dạ. xài được mình làm xong đây chỉnh đi ờ để cho không đây anh cái ừ ờ. thật chai đấy không chai không chai là cảm ơn hai cốc uh, sang bên kia nữa còn em không là một cốc là cho mình không lấy cho vợ em nữa không à, lấy cứ lấy không uống cứ lấy ờ sòng trộn đấy như ờ, đường em mới ngại mà giang thì không ngại đâu tại vì bản thân giang thì muốn trải nghiệm nên lại không muốn biết là tuy là mình ờ, ấy thôi vẫn mời cô gái lào sao ai biết được có duyên sao nhỉ em nhỉ lao la à nhỉ quên mất rồi sầu la kia sầu la sầu la sầu la tí nữa chụp ảnh sầu la tí chụp ảnh đấy ừ, chụp ảnh là được cái nhám này hot kit à, đất thật xuống đấy đấy à đây à hot kit ban à, à. nằm bàn đấy đấy bây giờ hot girl à, hot girl đấy wow amazing hot girl, uh, mm. thật hôm đấy beautiful mm. yes you beautiful girl mà mà nên nung à, sùng cặp sữa bên bên bẹp đấy nè ừ bẹp bẹp tem calabel ờ. ừ calabel ờ men men เต้ยเคอเฮือกไอ้พวกเป็นน้องเอ้ยเป็นแม่ ừ à mi phải tắt u Ồ, hóa ra thế nhỉ Hay quá nhỉ Đây được uh, giao lưu cô gái đẹp đẹp này ừ. Đẹp đẹp, đẹp. Mà gái là đẹp thì ai chả thích nhỉ Việt Nam thích Tiếc là đường này có vợ được không có vợ thì đúng là đường này yêu em này luôn đấy Đang ừ, tàn ngay gần dạ. nhà gần Gần cửa gần nhà đấy Đấy Rất là À cái tí vàng ờ, thằng cốc à. từ đây thì ờ, nhìn sang quán ờ, của của em đường luôn mọi người nhé nếu mọi người có đi qua đây đi phượt thì có thể ghé thăm Quán của em Đường là người Việt Nam, em mới quê ở Nghệ An Cũng sang đây là gần 10 ờ, năm rồi, làm quán sửa xe máy này Nếu mà mọi người mà có đi phượt, ờ, hỏng xe cứ để ghé vào tiệm em đó để sửa chữa Để mình ờ, có thể giao lưu kết bạn Đấy, đấy còn nếu mình biết hết được Lào thì mình không thể biết được phải người bản địa ở đây người ta sống lâu năm người ta sẽ hiểu phong tục còn nếu bạn nào mà muốn yêu cô gái Lào thì thoải mái nhỉ không phải ngại miễn là cái tâm mình tốt là được người tốt tao nó năm đó là nó là gì mày hú bà bảo ai mình ai mình ba này mắc sao là nào cái đấy mình cháy mình đi đi ok ừ. tốt ừ. ừ. nào cũng tốt biết ai mong yêu ừ. đấy đầu sữa à. tiếng Lào nói là gì vậy em nhỉ? Nôm, nôm, nôm, nôm. Nôm, nôm, sữa, wow. Meal. Meal. Meal. Just English. Mm. Ôi xì, ngon. Rồi. Ừ, Đây, chẹp chẹp chẹp Miền leo chẹp ngon uhm. Thì à, chị à, muốn à, đang ăn lẩu Chị xong Thế là em Lola là đang thay nốt hai cốc cho mình Người nhỏ đấy, xinh gái Chưa có người yêu bạn trai thì vợ chồng uhm tôi đang cảm nghĩ thì một người sang bên Việt Nam hay như thế nào chăng nữa một người sang đây người Lào rất là thân thiện dễ gần à, dễ mến cũng như người ờ, không không có cái sự là mình chia rẽ giữa người này với người kia người giàu hay người nghèo đâu nó rất là thoải mái cái vấn đề đấy và giang cũng rất là thích mình sang đây thì muốn trải nghiệm cho mọi người à, xem cái ờ, cuộc sống của bà con ở bên này Thấy như dọc ven đường này là người là Bà con là người ta cũng bán quán như Việt Nam mình thôi kiểu à, em được bên kia cũng bán quán này Dọc hết con này Mọi người mua gì nó tùy theo giá Còn tiền Lào bây giờ thì à, mọi người biết rồi là cũng xuống giá rất là nhiều Không như à, mấy năm trước mất giá lắm nên là bà con người Việt mình ở bên này làm ăn thì cũng về Việt Nam khá là nhiều à, Giang thấy là bà con Việt Nam mình sang lấy vợ Lào cũng có à, người Lào lấy người Việt cũng có như ở tỉnh uh, ờ, uh, ờ, ờ, Viêng Sai mà Giang có vào Sầm Nưa ấy thì có cái cô người Thanh Hóa là người em ở Thanh Hóa lấy chồng người Lào cũng làm ăn ở một cái quán ăn nhỏ nhỏ đang cũng đấy nghỉ và ăn cơm đấy đấy hết là hết xong hết không leo ok mấy leo ok ok rất là vui ờ, để trải nghiệm về ờ, cuộc sống của bà con bên này Giang thấy là rất là vui và ờ, mỗi lần mình đi qua đâu đó mình sẽ có một cái kinh nghiệm có gì đó tốt ô oh, đấy là gặp em này rồi somebody somebody somebody là xin chào hello Hello good morning good afternoon morning มีผัวแล้วโอ้มีผัวแล้ว มีผัวแล้ว เตี้ยกว่าเตี้ยเตี้ยมันจะสัญยามันจะเป็นทางไม่หรือสามเดือนจังดีเจ็ดลูกแม่บุกินออกกินแล้ว อิ่ม กินข้ามนี่กินเบียร์ข้ามนี่กินเบียร์เลี้ยงไม่สิจริงอ่ะเลี้ยงแล้วบิงเทืองโอเค โอเคโอ้ย โอเค โอเคโอเคว้าวคึมคึมฉันวห้อนนี่คึมเลยห้อนอ่ะไหลสูงไหลสุดเลยนะไหลสูงไหลสุดยูทูบอยากเป็นเลยการคูนต่นเราซ่องยูทูบเป็นคนหนึ่งอ่ะโอ้ันเ่นดังกันแลวก็ได้ผวอีกคนนึงัวอาผเวียดอีกคนนึงหนับไอ้เอาเมียเราเอาเงินก็จงเอา บ่มีกันเอา เอาเดี๋ยวซะเอ้ยอืมซะว่าem ừ. có chồng rồi nhưng mà rất là vui vui tính sinh gái mọi người sinh mà áo mặc nên mình sợ mà chẳng hiện nay cái này mình bạc hàm nơi lấy rau lấy rau phạc phạc phạc là rau tuy là cái đấy nó ngàm ừ. salad นี่ฟักความเล่าป่ะความเล่าฟักสังจุวานี่เงินมาเดี๋ยวเลยฟักสังปัสสาวะเงินเดีลยพักฟักจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจิ้ก็มีเบ้าเลยพักอืม hoặc là Sinh Hoa Sinh Hoa Bố mê Bố mi bằng, bằng nào Bố mi bằng nào Ờ, bằng đồng nào không có quả chanh Bố mi bằng nào ờ, Mình bằng nào bố chẹp đeo Ồ, xí chị ạ Paper Ê, không lao à Không lao hay rằng Trên rằng Chi su Ồ, chi là Chi su chết bạc Chết bạc Chết chộp Chết ừ, bạc Có nghĩa là để để ờ, chui ờ, มียชิมมชิมชิปักอันนี้อยายกนะได้เดี๋ยวนะอังกฤษว่าสเปเปอร์อังกฤษเปเปอร์ยอมมาลายอืมอังกฤษเปเปอร์อ้หัวเลยแม่แม่มาลายสดคำเดียวนะมาแม่อ๋อคำเดียวคำเดียวตู้ดีเจอให้ดีเจอมาเต็งตัวข้ามาเล่นมาได้ลาอังกฤษ no speaking e n g โอเคเล่นมาเล่นมาดูเจอหอนเลยหอน fun. Hot. Wow, very hot, very hot. Very hot. Yes, very cool, very hot. Today very hot. Yes. yes. Okay. Beautiful. Yes, very, very beautiful. Mm. Yes, mm. very wonderful. yes. <laughs> are you, um, are you married? Are you married? Are you married? Are you married English? English. Are you married? No, I am single. Uh, I am single. I am single. Yeah, yeah, yeah. Sure. I am single too. Yeah. Mi phô leo. Mi phô leo. Married. Là I have married. Okay. okay, okay. Tên là léo. Đúng léo. Tiếng Anh thì uh, người ta sẽ hỏi là Are you married Là bạn kết hôn chưa? Tiếng Thái và mi phô hề, mi mia hề, người ta nói là mi ờ, bố mi thì tiếng Anh thì cũng thế thôi mọi người. Are you married? No, I am single. Độc thân. Amy. เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บไอ้สัญญาเลยอ่ะcô thầy sao sao lấy sục đấy lấy sục lấy sục nghe các bạn gái nào nói chuyện gái mình nghe nhưng mà không hiểu hết đâu mọi người tầm ờ, bảy mươi phần trăm thôi Thực ra thì không mua tê mà không vào À, mua tê không vào, không vào <laughs> Không khỏi gì Nó chua Con em bé này là xinh nhất là em ờ, Cái gì la la nữa ตุลา ตุลา ตุลา อุมมาลา อุมมาลาตุลาลาลา ลาลาลาไปเลยอืมคนลาวเขาว่าอิสมายอิสมไวเข่นนาะอืมแบบฮัลลาวไม่มีเลยอิสมเฮ้มโคนลาวมโหหัวหน้าตัวน่ะเอารถมันเป็นตลอดหาหาหาเลยโมโหหาอะไรนี่มาหัทำอะไรมาหักโทรศัพท์ไม่อ่านนะใครใครใครใครคนลาวฟังเนี่ยโทรศัพท์ก็ได้อ่านน้ำเนาะ morning. Ở con kim nhiều quá thì chị dạng à. Ngũ kim. Ngũ kim. Sụp mình ngắt ngắt. Ờ. Chen kêu này. Ờ, hiện chen. Bà đã này đấy quá. Chân nó sẽ như vậy. Ừ. Có nghĩa là ăn canh nó nóng mọi người. Mà phết phết bà. Phết là có nghĩa là hot. Là nóng là là cay ấy. Mà có kim. Yes, cherry. English cherry. Cherry. Uh, Thai. Yes, English. Nam okay. Cho năm chít. Cay là phết. Phết đây là tiếng Việt mình nói là cay. Phết. Đó là là. Đây là có cả đây mọi người nhé. Kirin Sports đây là có tiếng Anh này, tiếng Lào này à, xem xem oi này oi nó như kiểu cái dầu mì tiếng Anh nó tùy cái net weight net weight là cân nặng dạ. cân nặng của cái này tiếng Anh à, hai trăm ml ừ. Ừ. Ừ, khunat khunat là có thể là ở bản này, ở tỉnh này Người ta sản xuất ra cái này Khun nát Miến này, miến ờ, người Lào này Cái gì Lào mà Thái Phần Han Phần Han Phần miến bên Lào mọi người này ngon đấy những con tiếng Anh này Sao cả ngàn thế Cả bơm tỉnh 35 gram Ok Thì tài nó cũng tỉnh cả bơm Mà lúc nhỏ mê là mi hay tới bà hàng Cứ cổ mà chị cũng dùng Hàng Thì là ngân nó Bằng nó Là ngân ừ. Hộp xịt Xịt đồng hộp xịt Hộp xịt Hộp xịt Avocado 15 5 หกสิบก็เออเป็นหกสิบพันดอกคือวันเท่าไปเออโอเคแต่เราจะมายุ่งกับไอ้เรื่องอะไร là 60 nghìn một nhớ đây, 60 nghìn là Dạ, dạ. Vậy, như ờ, thế Chưa Ô, chọn mình chung em Nó có chị Phan Lan, cũng không biết Thiếu à? Cả hấp tủ Thiếu, thiếu เนี่ยสิบไปห้วนนะเป้แม่ห้วนอ่าโอเค โอเคโอเคช็อกโกแลโอตเคโมเมนต์เอาเอาไปนี่ก็ได้เบอร์นี่มาเออแล้วชิทอนให้อืมเอาบนนี่โดยเออบนนี่มานี่แหละเออแล้วจะเออโอเคไปสิบปันโอเคเออ พันโอเคสิบพันโอเคช็อกโกแลตเออขับใจขับใจโอเคขับใจเฟซบุ๊กปกความลาวเก้ความลาวที่ลาว ờ. à, tiếng này là à, tiếng uh, à, tua la phone tua la đúng rồi tua la say khao đum thêm bạn bè xài kéo u đum ừ, xài kéo u đum ừ. English English English nhiều okay. wow wow con gái ok thì cái những cái bạn này. ok ok ok à cười cười đó tiếng ok thôi quá ha tay là sao cho thả ra đi này ok thank you น้องมันเพิ่มขอบใจขอบใจขอบใจขอบใจโอเคนี่อะโล Ok, cảm ơn. Hello. Hello. Alo, alo. <laughs> Thì uh, video ngày hôm nay Giang mình uh, à, xin phép được khép lại đây thôi để nói chuyện để xem mình có tán cái nào có có hay không và cách nói chuyện như thế nào dạ, dạ, dạ. thì giang cảm ơn rất là nhiều khi mà các cô cái nào đã tiếp mình đến được hôm nay cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem video đến được hôm nay xin chúc cho mọi người có một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc và ba bên gia đình thân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người bye bye 拜拜拜拜，拜拜拜拜。